Bài sám cầu siêu cúng mẹ hiền Mẹ ơi con rất đau lòng Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con công lao khó nhọc mỏi mòn tanh hôi dẫn giữa vì con ốm gầy con đau mẹ chạy thuốc thầy Giái gian chùa miếu đủ đầy cầu sinh thang ngồi cô nhục thâm tình biết sao cha đặng mẹ mình dày công Bây giờ nhìn cánh đau lòng Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi Bỏ con lặng hụm biển khơi, Sống trong khổ não lụy rơi chan hoàng. Biết đâu tìm kiếm mẹ già, Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu, cháu con thơ dại chích chiêu như gà mất mẹ chạy kêu lãng đàn Lòng con thương nhớ thở than Cơm dưng ba bác dạy vang mẹ về Cố bạn dọn cung mê chề Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn Mẹ về vãn cảnh chỉ hằng Chúng con cũng dỗ làm văn tế rồi nhắc thôi đau khổ ngâm ngồi nhớ thương từ máu súng sùi lệ xa thành tâm thiết lễ chay giá một lòng cầu phật di đà độ vong Nguyện cầu địa tạng thương à, lòng, Cứu độ hồn mẹ thoát à, dòng hoang khiên. Cầu Ngài tôn giá mục liên, Ban cho diệu pháp Phật truyền lục thông. Xin Ngài thương xót gắn công, Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nạn. Khỏi nơi địa ngục khóc than, Về nơi cực lạc sen vàng điểm tên. Nguyện cầu phổ mẫu sớm lên Liên hoa cửu phẩm niêu tên đời đời Ở nơi cực lạc vui chơi hộ trì tan quyên thành thơi an nhàn Nam mô tịnh độ lạc ban Độ vong hồn đặng Tây phương mau về Sám văn báo hiếu mẫu thân Báo ân nghĩa trọng vô biên quyên đường nay đã huỳnh tiền xa chơi dương trần con chịu mồ côi hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh Nhớ câu đơn vọng trời dài, Sông sâu bể thăm non đoài cách xa. Mẹ hiền quân giảng trong nhà, Bỏ con thơ dạy vào ra một mình. Đau lòng vì nỗi tự sinh Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly Cháu con sầu thảm mai bi Ra vào chẳng thấy dung nghi hằng ngày Trời cao đất thẳm có hay Mẹ con xa cách càng cay càng phiền Con còn vui sống triền miên Mất mẹ gan ruộng đảo điên muôn phần hang ngôi từ mẫu thâm ân biết đâu tìm kiếm vân dân đêm ngày Nhớ ơn cung dụng cao dày Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh sớm khuya lặng lẽ một mình vắng sao quạnh trước bóng hình mẫu thân dưỡng xanh non biển xanh bằng cưu mang mười tháng giả hằng lo âu nhiều khi am tự khấn cầu cho con mạnh khỏe ngày sau nói dòng Khi con vừa mới lọt lòng Ba năm bu mơm mầm bồng trên tay Mẹ cha dân giả đêm ngày chồng con mau lớn chẳng nài công lao nhưng là những lung ôm đau Mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn thuốc thang luôn chịu cư hàng thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng khuyên con ăn ở có chừng à, nào là trai gai giữ thuần nết na Dạy con khắp hết việc nhà Mẫu từ tự hiếu thuận quà nên danh Bây giờ nhìn năm mộ xanh Mộ đầy có mọc chung quanh bịch bùng về nhà thấy dạng chân dung đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân Nhớ mẹ đau khổ muôn phần, Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng. Lòng con thương nhớ không than Cơm dừng ba ba vái vàng mẹ dùng Làm sao trả thảo báo ân Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than Đêm thâu vẫn mộng mơ màng Giấc mình thức giấc bàn hoàng năm canh Mẹ đà về chốn diêm thành Bỏ con dương thế cam đành xót xa ruột đau từ đoạn thiết tha nhớ thương từ mẫu lệ xa khôn cầm Năm canh con trẻ đang nằm Máu khô nương măng ướt dầm như mưa Hồn về chinh suối xa đưa diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê suối vàng cũng gọi là quê ai ai không khỏi đó về khổ thân làm con bao hiểu chuyện cần nguyện cầu phật tổ ai thần cứu ra ngày nay thiết lễ trái gia lòng thành cầu phật di đà chứng minh Quan âm thể chí động thinh Đức Ngài địa tạng đô hình mẫu thân Hà sa chư Phật long thần Phóng hoàng tiếp dẫn mẫu thân thương trình Hương hồn về chốn vẫn định Sen vàng chính phẩm hóa hình ngồi trong Ngồi trên phẩm báo hư không nương theo chân Phật thông dông la thành Mẹ đã về cõi vô sanh Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm Lại cầu chư Phật từ tâm Di đà thọ ký hồn âm trọn lành Nguyện hồn về chốn la thành, Chứng ngồi bận thối vô sanh đời đời. Cầu cho hồn đặng thánh thới, Hộ trì tan nguyên đến nơi đạo tràng. Tụng kinh lễ Phật cầu an Phát tâm tu niệm lạc ban mau về Văn sám hối tam nghiệp Trước Phật Đại con xin sám hối à, Xét lại mình tội lỗi từ xưa hoặc là nhiều kiếp dây dưa chăm chồng nghiệp quay có thừa núi cao thân đừng chưa biết bao tật xấu bước chân đi theo dấu đường đời cách ăn thôi ở tùy thời à, nào con có tránh khỏi nơi tối tình Tội thư nhân xác sinh thật nhục, Thuở à, bé thơ đến lúc trưởng thành. Vì con cha mẹ cam đành à, Giết loài muốn thu nuôi sanh mạng này con cũng có tự gây lấy nghiệp mà cùng bao người gian tiếp chợ duyên Thức ăn ban ở thị thiền, à, Sáng sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo dây nghiệp mang, à, Muôn dạng loài oan thác vì con. Vi như thầy ớp hẳn còn à, Từ xưa chẳng để nên hòn núi cao Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp mơ thân con đây tội nghiệp dấy đầy. Xen ra thì thịnh xương này à, lại là xương thịnh muốn thay tạo thành. Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn à, nghe tiếng kêu hối hận giật mình Mau mê ràng rùa thân hình à, Mắng trong cảnh tham động tình xót xa Con nguyện hứa thứ tha tân cả Lòng văn lòng cải hóa tự thân Không đòi theo bậc chiết nhân à, Tạm dùng dao trái nuôi thân qua ngày nhưng trong cõi trần ai bụi bặm ma giữ làm sao khỏi lâm tất son biến bao nghiệp xa còn con à, nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên nay đến chưa phần tiền sám hối à, lượng từ bi xá tội lỗi lầm An năng gọi giữa lòng phàm mà con nguyện sửa đổi việc làm từ nay. Tội thứ hai tham tài châm đạo, Thói giải tà gian xảo xấu xa, Hoặc là nhiều kiếp trải qua, Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình. Nhìn lại tâm thân hình chướng đại, Hẳn có khi tội trái lối thôi. Của người nhọc đổ mồ hôi, Dùng mưu trước lấy đắp bồi thân ta. Tội thứ ba dâm tà loạn phép, Lỗi đạo hàng mang nghiệp vào thân. Tâm lòng yểm cựu nghính tân, à, Làm sao tránh khỏi xoay dần trái oan. Đường tình ai đã trang chưa tội, à, Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung. Tâm thân tội lỗi thẹn thùng, Mà kiếp này kiếm khác chập trùng bằng non. Tội thứ tư vọng ngôn dối cha Lợi cho mình thiên hạ hại thân Vẽ duyên thiêu dệt xa gần à, Muôn điều rối rắm trăm phần đạo điên Thôi lưỡng thiệt hai bên đâm thọc à, Cho đôi đàn tranh mốt lẫn nhau mở lời để hại về sao một câu thất đức quả số không ngừa Tội thứ năm say xưa chè rượu, Lỗi giới điều do tổ nhập tâm. Thêm lòng ham muốn tham lam, mà Càng thô chất chứa càng làm mê say. Bệnh sân hận ai tài chuyên chữa, Nổi nóng lên như lửa cháy rừng. Si mê đâu biết tỏ tường, à, Cõi mơ muôn dạng nẻo đường nhá nhem. Năm giới tranh cộng thêm giới phụ, à, Tam nghiệp chung tinh đủ thập điều, Phật ban giới câm đã nhiều mà con lỗi phép chẳng theo lực ngài hoặc vô ý không hay tội trưởng hoặc yếu hèn chăng cưỡng được tâm tự làm hoặc suối người làm mà hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui từ vô thí tạo rồi nghiệp chướng đến những nay vô lượng kiếp sinh mỗi phen mang lấy thân hình à, tạo găm thâm tội tội tình nghiệp duyên tấn lòng thành con nguyện sám hối à, xét tội xưa chanh lỗi về sau Cầu xin nước tình rưới vào, Tâm con được sạch lào lào hôm nay. Con cố gắng từ đây sắp tới, Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền. Cần trao tam nghiệp chọn hiền, Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam mong đến chốn già lam phật cánh à, giả cõi đời ao ảnh phụ vô con về con học phép tu à, làm dân đấng phật thiên thu sống đời Đường giải thoát lòng con chi giống à, Quyết phẳng tìm theo gốc tu chân nương nhờ tam bảo là hơn con quyền chẳng dám khinh lần dễ vui được thưởng thân chôn mùi đạo vị xin nhớ ơn tam bảo ghi lòng con nay sám hối vừa xong nghiêm trần nhẹ phổi không không sạch rồi con cầu nguyện người đời tỉnh thức thọ phước lành đạo đức thượng ban cầu xin phật hiện thế gian cầu xin tam bảo cứu an muôn loài